là những bài tập định tính của chúng ta. Đây là ví dụ minh họa. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đường sức tử? Và câu hỏi này cho dưới dạng trắc nghiệm, dưới dạng 4 đáp án. Sau đây thầy và các con sẽ cùng nhau phân tích từng đáp án một. Đáp án A, tại bất kỳ điểm nào trên đường sức từ, trục của nam châm cũng tiếp xúc với đường sức từ tại điểm đó. Đáp án B, với một nam châm, các đường sức từ cắt nhau. Đáp án C, chiều của đường sức từ hướng từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm thử đặt trên đường sức từ đó. Đáp án cuối cùng, bên ngoài một nam châm thì đường sức từ đi ra từ cực Nam và đi vào cực Bắc của nam châm đó. Ta có thể phân tích ngược lại. Thứ nhất, bên ngoài của mặt nam châm thì chúng ta vừa học xong, đó là đi đâu nhỉ? đây là đi ra từ cực Nam là sai rồi chúng ta được học là vào Nam ra Bắc khi chúng ta từ Hà Nội chúng ta đi vào đi thành phố Hồ Chí Minh bay bắt chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nói là chúng ta bay vào thành phố Hồ Chí Minh vào Nam tương tự như vậy nếu từ miền Nam thì người ta cũng gọi là ra Hà Nội hôm nay tôi ra Hà Nội chứ từ Hà Nội không ai nói là tôi ra thành phố Hồ Chí Minh ra Nam cả ok không